Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với video đầu tiên trên kênh của em. Em là Huyền Anh. Hôm nay vô tình đọc được một câu hỏi bạn đã mất bao nhiêu tiền vào cờ bạc đỏ đen em tin chắc rằng sau khi nghe được câu hỏi này thì dường như đã chạm phải nỗi đau của rất nhiều người nên thu hút được sự quan tâm chú ý chính bản thân em cũng cảm thấy chạy lòng khi nghe thấy câu hỏi đó và bất giác nhớ lại khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình thực sự em thấy giải trí bằng các trò chơi đỏ đen online không hề xấu nó chỉ xấu khi bạn không biết điểm dừng bởi vì hậu quả là tan nhà, nát cửa, nghiệt ngã thay bản thân em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này và bây giờ em sẽ chia sẻ với mọi người về câu chuyện của chính bản thân mình đã mắc phải khi tham gia vào các trò chơi ảo trên mạng. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Trước khi vướng phải nợ nần, em cũng là một người con ngoan, được khá nhiều gia đình ngưỡng mộ. năm năm trước, lúc đó em vẫn là một cô sinh viên mới ra trường, chân ướt chân giáo đi tìm việc thì đất Hà Nội nhiều nghề nhưng không phải nghề nào cũng phù hợp với mình, chán nản nản sau nhiều lần rớt phỏng vấn, buồn chán và nghe lời bạn bè, em tìm cách khác để kiếm tiền. Ban đầu cũng chỉ đi theo chân chúng nó, tập tành chơi ở những giới nhỏ, mỗi lần ăn thua vài trăm nghìn chứ cũng không có tiền để chơi nhiều, nhưng cũng kiếm được tương đối. Không lâu sau đó chỉ một thời gian, những địa điểm này đều bị chính quyền và địa phương dẹp bỏ, không còn chỗ chơi thì nằm ở nhà mấy ngày buồn chán. Vô tình hôm đó em lại tìm được chân gái mới khi đang lướt Facebook thì bắt gặp một tiêu đề nổ ngủ online dễ chơi thắng thì với bản tính tò mò cùng cơn khát bạc trong người em đã nhấn vào ban đầu em cũng thắng nhiều lắm có những hôm ăn cả chục triệu tuy nhiên vài tháng sau số tiền ấy cũng không đủ để bù đắp vào những trận thua lớn và đây cũng là chính là những màn mở cho chuỗi ngày phá sản vào nổ hũ của em có lẽ mọi người cũng không biết khi đã ham vào những trò chơi này thì mấy ai có rất ra được đâu đúng không ạ em cũng vậy càng thua em lại càng muốn ham gỡ Em bỏ cả học trên trường, xin đủ việc từ vụ bàn đến vệ sinh để có tiền nạp vào đánh tiếp. Không chỉ vậy, em còn vay tín dụng đen mặc dù biết lãi suất của nó rất là cao. Cho đến khi ba mẹ phải bán cả mảnh đất ở quê để bù đắp vào số nợ khổng lồ, em mới nhận ra rằng mình đã thực sự sai. Em không chỉ nợ nần mà còn mất tất cả theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu tính từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, số tiền em đã đóng vào con game đó chắc hẳn cũng lên đến cả trăm triệu chứ không phải là những con số nhỏ không những những vậy em còn đánh mất hình ảnh của một người con ngoan mất đi sự tín nhượng từ những người thân yêu ba mẹ em từng tự hào về em bây giờ lại chỉ dám ngồi nghe người ta kể về câu chuyện con họ anh chị em cũng dần xa lánh vì sợ em sẽ vay tiền và lao vào chơi tiếp em cũng buộc phải thôi học do đã nghỉ quá số buổi quy định sự thúc giục của bọn đòi nợ thuê cũng như những ánh mắt về bỉu của hàng xóm tất cả đều khiến em cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết sau khoảng thời gian đó Em tiếp tục lên lại Hà Nội, nhưng lần này em bình tĩnh hơn và kiếm cho mình một công việc đúng với chuyên ngành của mình và kinh doanh thêm. Sau khi bình tâm suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì em nhận thấy nguyên nhân dẫn đến những chuyện mình gặp phải đa phần đến từ tâm lý và sự tham lam không biết điểm dừng, không có kỷ luật đã khiến em lao vào cảnh nợ nần và điều quan trọng nhất mãi đến bây giờ khi tham gia sâu vào thị trường này và có được thành công như bây giờ em mới biết được rằng em thua tha cũng bởi một phần là đã không tìm hiểu kỹ mà tham gia vào những những con game bịp và sau khi tìm hiểu rõ và nhận ra được những lời khuyên em đã chuyển qua chơi tài xỉu thay vào phương pháp chơi của mình và tìm ra được một trang chơi uy tín thì em thấy bộ môn này khá là phù hợp với bản thân em em không đặt mục tiêu quá lớn chơi luôn biết điểm dừng và biết cắt lỗ phù hợp không để bị cháy túi và kìm hãm được sự nóng giận sau mỗi tay cầu gãy từ một con bạc tham lam không biết điểm dừng không có phương pháp bây giờ em đã trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp và yếu tố quan trọng em mang theo vẫn là sự nhạy bén của mỗi người chơi và nắm bắt được khi nào cố bắt đầu và cố kết thúc khi tâm lý không ổn định thì em sẽ dừng lại để bảo toàn số vốn của mình nếu như thua tà liên tiếp ba tay em sẽ dừng lại và quan sát tiếp ba tay sau đó để có thể bắt nhịp và có một sự tính toán logic thì mới tiếp tục đặt cược tay tiếp theo và sau khi áp dụng những điều trên hiện tại bây giờ em đã trả được hết số nợ của mình và mua được một căn hộ trên Hà Nội để tiện cho việc sinh hoạt và có gửi về quê cho ba mẹ. Số tiền là 500 triệu để làm sổ tích kiệm hưởng tuổi già. Thì câu chuyện của em cũng chính là một ví dụ điển hình cho việc mất hết vào nổ mũ và những cổng game không uy tín chắc chắn mọi người cũng nhận thấy nó dễ chơi nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thực sự để thành công và quay lại được trong thị trường này và thành công được vào bộ môn tài xỉu, em đã rút ra được những bài học và kinh nghiệm muốn chia sẻ với mọi người. Đôi khi mọi người có thể thắng lớn rồi cũng rất nhanh sau đó lại thua đậm lúc này thì mọi người nên phải bình tĩnh và tránh tâm lý ham gỡ gạt anh chị em phải cần biết rằng vận đen thường kéo đến và ảnh hưởng rất nhiều đến phán đoán khi chơi rõ ràng anh chị em đã nghe được và đọc được vị nhưng do tâm lý không ổn định nên lại đặt nhầm vào cửa khác và hậu quả là bị nhà cái ăn hết tiền vì vậy em khuyên anh chị em nên coi đây là một trò chơi để giải trí nhất thời và đừng bao giờ nghĩ rằng có thể làm giàu từ bộ môn này điều thứ hai khi chơi cần phải có chiến thuật trước khi tham gia anh chị em nên tìm hiểu thật kỹ luật chơi cũng như cách chơi sao cho dễ thắng. Hãy tập trung để nghe và phán đoán chuẩn những con số. Bên cạnh đó, mọi người nên xây dựng một chiến thuật riêng và đừng quên rằng khi vận đen đến chúng ta nên dừng lại. Và điều thứ ba, không nên nghe lời dụ dỗ, mật ngọt. Hiện nay em thấy có rất nhiều trò chơi online nổi trội trên thị trường. Tuy nhiên không phải sân chơi nào cũng đều uy tín, như cách mà họ đã cam kết hầu hết các cổng game nổi trôi nổi đều có những chiêu trò nhất định để thu hút người người chơi mới và khuyến mãi, tuân thủ, nạp thẻ hay những phần thưởng hiện vật giá trị lớn, anh chị em cần chọn lọc thông tin và nên suy nghĩ cẩn thận trước khi tham gia tại bất cứ một sân chơi nào. Đừng để bản thân dính phải nợ nần vì nó. Em đã từng vướng vào nó và phải mang một số nợ lớn và cái giá phải trả. Và giờ đây em đã có thể tự tin tâm sự với mọi người về tài xỉu. Còn anh chị em, hãy để cho mình là người chủ động, đừng lấn quá sâu vào bất kỳ một trò chơi nào. Nếu chơi trong tình trạng cố đấm ăn xôi thì mọi người sẽ chỉ càng thất bại và mất đi khả năng nhìn nhận vấn đề bên cạnh đó mọi người hãy dành nhiều thời gian để học hỏi kinh nghiệm tích lũy kiến thức nếu thực sự nghiêm túc và minh mẫn anh chị em sẽ không cần phải lo lắng thua bà có gỡ là được không hy vọng với những chia sẻ này của em mọi người sẽ có thêm được nhiều thông tin hữu ích để tham gia và có một chơi phù hợp nhất thì video hôm nay của em em cũng xin phép dừng lại ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo